Thưa quý vị và các bạn, gần đây các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Hàn Lâm Khoa học và Y tế đã cho ra mắt sản phẩm viên sủi tăng cường sinh lý đầu tiên tại Việt Nam mang tên Rockman. Ngay sau khi ra mắt, Rockman không chỉ gây tiếng vang lớn trong cả nước mà còn vinh dự đem về 8 giải thưởng khoa học quốc tế danh giá. Vậy tác dụng thực tế của Rockman ra sao và điều gì đã tạo nên thành công ấy? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị trong phóng sự sau đây. Rockman chỉ mới ra mắt năm 2019 nhưng đã trở thành sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất trong 3 tháng gần đây, vượt qua cả những sản phẩm lâu đời. Điều làm cho Rockman trở nên đặc biệt chính bởi đây là sản phẩm viên sủi tăng cường sinh lý đầu tiên tại Việt Nam, giúp hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm, yếu sinh lý cho cánh mày râu. Thành phần chính của Rockman là chiết xuất tryptophan từ trứng kiến gai đen quý hiếm. Trứng kiến gai đen là một loại đặc sản từ lâu nay được cha ông ta sử dụng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ làm thức ăn, trong trực kiến gai đen còn có hơn 28 loại axit amin và 31 nguyên tố vi lượng cùng nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu nên được sử dụng nhiều trong chữa bệnh. Sau hơn 10 năm nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, cuối cùng thì tới năm 2019, các nhà khoa học đã công bố cho ra đời viên sủi Rockman giúp hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm, rối loạn cương dương có thành phần từ trứng kiến gai đen. Rockman có dạng viên sủi nên khi hòa tan trong nước sẽ giúp cơ thể hấp thụ rất nhanh các dược chất. Không chỉ vậy, dạng viên sủi kết hợp cùng công nghệ tỏa đích của Nhật Bản giúp cho các dược chất tác động nhanh chóng toàn thân, từ đó nâng cao thể trạng cơ thể người bệnh, giúp hỗ trợ điều lâu dài chứ không chỉ tạo sự khác biệt ngắn hạn. Với những ưu điểm vượt trội, Rockman đã nhận được rất nhiều ý kiến đánh giá khen ngợi của các nhà khoa học và chuyên gia ngành y tế. Hiện nay thì à, chúng tôi thấy là viên sủi Rockman đấy đấy là chúng tôi cho là một cái đột phá ban đầu à, của các sản phẩm về y học cổ truyền về lĩnh vực à, tăng cường sinh lý cho nam giới à, đây là một cái sự kết hợp của khoa học y học hiện đại hay nói cách khác là y học cổ truyền được <laughs> hiện đại hóa ở trong cái sản phẩm này thì viên sủi này không những là nó tiện dụng dễ mang dễ bảo quản mà nó lại còn có tính chất nhân văn ở trong này ở chỗ là nó tác động một cái bệnh mà thường là khó nói thứ hai là khi mà chúng ta uống một cái thuốc viên sủi này nó mang tính chất thông dụng lắm giống như các cái thuốc khác thôi cho nên xét về yếu tố tâm lý của người dùng ấy thì cũng thấy nó thoải mái hơn Rockman mới chỉ ra mắt trong thời gian ngắn tuy nhiên với sự hiệu quả và chất lượng đã được khẳng định không ít diễn viên, nghệ sĩ đã sử dụng Rockman cũng như đã có hơn 120.000 người sử dụng giữa thời đại công nghệ 4.0 ấy, công việc suốt ngày rồi áp lực hối hả rồi làm việc ngày đêm thức đêm dậy sớm rồi thì à, rượu bia của thế giới đàn ông thì mấy năm nay thì những cái sản phẩm như thế này mình nghĩ cũng, cũng đang đang bắt đầu sự thịnh hành chắc chắn là là cũng sẽ có một cái chỗ đứng ờ, ở lửa thế giới còn lại thế giới đàn ông bởi vì mình nghĩ rằng thôi nam giới dùng những cái trợ giúp như thế này thì tớ nghĩ là cũng như là phụ nữ dùng son phấn hay là phải làm đẹp hàng ngày rồi thì tất cả mọi thứ tôi nghĩ rằng là những cái thuốc như này sẽ chắc chắn là cũng sẽ là một cái sản phẩm tin dùng của thế giới đàn ông bọn mình với xã hội bây giờ ấy, phát triển nhanh thì chế độ sinh hoạt ăn uống nó không điều độ thì nó ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý của nam giới rất nhiều đấy cho nên là cái sản phẩm này theo như hùng kỳ vọng thì nó sẽ là một sản phẩm tốt để cho đấng mày dâu ờ, tăng cường cái khả năng của mình tôi năm nay 40 tuổi ờ, do cũng do điều kiện công tác ờ, xa nhà sau đó thì sử dụng rượu bia cũng tương đối nhiều nên sức khỏe về sinh lý tôi cũng cảm thấy mình bị giảm sút rất nhiều ờ, đời sống vợ chồng ờ, không còn được như xưa sau một thời gian tìm hiểu rất nhiều sản phẩm thì ờ, tôi đã chọn đến Rockman ờ, sản phẩm Rockman có những cái ưu điểm mà sau khi sử dụng tôi cảm nhận thấy là bản thân bản thân Rockman là một dạng viên sủi tan rất <clears throat> tan nhanh trong nước và hiệu quả thì ờ, sau khi tôi sử dụng thì là Ờ, rất là là, là, là khả thi à, việc thứ hai là à, dốc men được ừ, điều chế từ nguồn ờ, thảo dược tự nhiên là dùng rất là hiệu quả và không bị có tác dụng phụ sau một thời gian tôi sử dụng 2 tuần thì tôi cảm thấy là sức khỏe thay đổi rõ rệt đời sống vợ chồng trở lên vui vẻ à, tất cả các phần sức khỏe của tôi thay đổi cũng rõ ràng Thưa quý vị và các bạn, thông qua phóng sự vừa rồi, chắc hẳn quý vị đã hiểu rõ được lý do tại sao viên sủi Rockman lại gây được tiếng vang lớn trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng sau khi xem phóng sự này, những anh nam giới có gặp trục trặc trong chuyện yêu thì hãy nhanh chóng sử dụng viên sủi Rockman để tìm lại bản lĩnh đích thực của mình.